đi làm vất vả Không ai thấy Bước ra khỏi cửa Vạn người soi Chỉ được cái hỏi Tôi làm bao nhiêu một tháng Chỉ được mấy người hỏi Tôi làm có cực hay là không tại đây tôi kết người nghe chuyện đời công nhân ôi thật mệt mỏi chiều chiều tan ca sáng sớm đi làm nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca nhưng mà rất vui vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ nào là bạn bè nào là anh em nào là cô chú bác gần xa mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê nhiều lúc nặng nhẹ bên tai Tôi buồn lắm những cũng đành chấp nhận mà thôi vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ nhưng mà rất vui Vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ Nào là bạn bè, nào là anh em Nào là cô chú bác gần xa Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê Nhiều lúc nặng nhẹ bên tai Tôi buồn lắm nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi trải qua kiếp sống làm thuê nhiều lúc nặng nhẹ bên tai ôi buồn lắm những cung đành chấp nhận mà thôi Chỉ mong ngày lại ngày trôi qua ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ cuộc đời công nhân đầy cơ cực lạc đời sáng lên nụ cười trên 高山。 làm suốt quanh năm dành dung kiếm chút tiền giờ ở quê xa cha mẹ bây giờ thế nào ở đây nhìn bao người giàu xa lòng mình chúa